là về phần mẫu mã thì máy này nó được tích hợp trên một cái điện thoại Samsung đây mẫu mã rất là đẹp nha đây giao diện ứng dụng thì tất cả những cái tính năng mình đều xài được nghe gọi lên mạng coi phim bình thường và máy này đặc biệt một cái nó sẽ có hai cục pin cho anh em thay thế xe cua nhau mà đánh đánh được rất là lâu thời gian pin đánh cũng ờ, tầm được khoảng hai cục đánh tầm khoảng 6 ờ, tiếng một cục đánh khoảng 2 tiếng 2 ờ, tiếng rưỡi đến 3 tiếng á hai cục là 6 tiếng và một bộ máy đầy đủ khi mà anh em mua hàng bên mình mình sẽ tặng kèm cho anh em à, từ 20 bộ bài cho đến 50 bộ bài hai ca xanh này nè còn những anh em chơi mẫu bài khác thì cứ cho mình cái mẫu mình sẽ làm theo yêu cầu của anh em giống 100% so với lại bài chợ bài này không có tan nha riêng máy bây giờ là bài không có tan một máy đầy đủ gồm có hai cục pin một điện thoại Samsung từ 20 đến 50 bộ bài tùy theo cái mức độ giao dịch của anh em và kèm theo một tai nghe Bluetooth nghe xa 5 đến 7 mét tai nghe này thì không cần phải ngồi gần với máy nha ngồi xa 5 7 mét vẫn nghe và không có sóng ù nói chung là nghe rất là rõ còn bây giờ mình test cho anh em coi và để cho anh em cùng nghe cùng đánh với mình để anh em biết được cái cách mà máy nó báo nó hỗ trợ cho anh em với lại cái độ chuẩn xác của máy thì mình để lo ngoài cho anh em cùng nghe còn máy này thì đánh được tất cả các loại bài lá Việt Nam anh em mua máy về anh em có thể đánh bài cào nè liên ba cây bình sập xám bình ấn độ nói chung rất nhiều bài bài nào cũng đánh được hết kể cả xì dách và xì phé anh em vẫn chơi được còn để cho anh em đơn giản dễ hiểu thì bây giờ mình đánh à, mình test thử cho anh em biết tất cả là bốn cách chơi của cái máy mà nó hỗ trợ cho anh em thì mình đánh thử cái bài à, cào ba lá miền nam chín nút lớn cho anh em coi thử và cái máy này anh em đánh bao nhiêu tụ cũng được nha đối với bài cào thì đánh 17 à, tụ là hết cỡ thì ở đây nó có hai cái nút âm lượng nè bấm lên và bấm xuống thì anh em bấm lên nè đó nó sẽ tăng người mình bấm xuống nè 4 nó sẽ giảm người cứ bấm một cái là nó tăng một tụ bấm giảm một cái là nó giảm một tụ thì đây mình test cho nó nhanh với lại cho anh em dễ hiểu thì mình đánh ở chế độ 4 nhà chơi đây mình chỉnh máy xong hết trước khi mình đi chơi thì mình phải chỉnh máy mình chỉnh xong hết rồi mình chỉ cần vô sòng mình đặt máy ra như thế này cho anh em xào bài đó bỏ xuống người ta kinh bài thoải mái nè kinh ra máy báo một thì đây là cái cách chơi đầu tiên báo tụ lớn báo một nhà lớn thì anh em chia ra nè máy báo một tức là nhà số 1 sẽ là nhà lớn nhất đây nhà này nè nhà mình chia đầu tiên sẽ có điểm lớn nhất đây rất là dễ chơi nha anh em không cần phải có kỹ năng lấy máy về là anh em chơi luôn không cần phải tập đây chính điểm lớn nhất nè đó đây là cái mã chơi báo một nhà lớn nhất rồi tiếp tới cái mã chơi thứ hai cái cách chơi thứ hai thì mình hướng dẫn cho anh em có tổng cộng là bốn cách chơi để anh em áp dụng tùy từng sòng mà mình áp dụng sao cho nó phù hợp thì mình chơi sử dụng máy nó mới hiệu quả cái cách chơi thứ hai thì anh em chỉ cần mất khoảng 10 giây để anh em chỉnh thôi rất là dễ tiếng việt hết nha cách chơi thứ hai là cách chơi báo hai nhà lớn nhất tức là trước khi chia máy nó sẽ báo cho anh em biết nhà lớn nhất với lại nhà lớn gì đây cũng đặt bài ra nè kinh bài thoải mái nha anh em nghe không máy báo 32 tức là nhà số 3 sẽ là nhà lớn nhất nhà số 2 sẽ là nhà lớn nhầy một là hai nè ba nhà này lớn nhất đó chia thử cho anh em coi nè máy báo 32 nha nhà số 3 đây đó 9 điểm nhà số 2 đây lớn nhì nè 8 điểm còn hai nhà này chắc chắn sẽ nhỏ hơn 8 điểm nha đó cái này là bài cào nha đó chuẩn 100 phần trăm máy báo thì không bao giờ bị sai còn những cái âm thanh mà nãy giờ máy nó báo á, vô sòng anh em sẽ được đeo cái tai nghe này thì không có ai mà phát hiện được cái tai nghe nó rất là nhỏ nó chỉ bằng cái hạt đậu thôi mình nhét sâu vô trong lỗ tai thì cái trường hợp mà người ta nhìn thấy là không bao giờ xảy ra nha rồi bây giờ chuyển tới cái mã chơi thứ ba cái cách chơi thứ ba đây là cái mã chơi bỏ lá để mình lớn mình có thể kinh mình lớn hoặc là mình có thể làm cái mình chia bài mình lớn đây mã chơi thứ ba đây bỏ xuống nè kinh thoải mái nè máy báo 4 thì anh em cứ xả đi bốn lá cho mình một nè hai nè ba nè bốn nè mình chia ra bốn nhà mình đang chỉnh máy bốn nhà thì chắc chắn mình phải chia bốn nhà rồi đây đây bài mình chắc ba cào đây ba cào luôn đây ba cào chạy nè đó 8 điểm nè 3 điểm chuẩn 100% đây là cái mã chơi thứ ba mã chơi bỏ lá để mình lớn mình có thể kinh để mình lớn cũng được nha cái đó thì khi nào anh em mua máy thì mình sẽ hướng dẫn sau tại vì nó nó cũng hơi phức tạp rồi tiếp tới là cái mã chơi thứ tư mã chơi báo lời lỗ dành riêng cho những anh em nào mà chơi ở những cái sòng khó không bỏ lá được không bán cái được mình vẫn có thể áp dụng máy mình chơi được nha đây là cái mã chơi thứ tư mã chơi uh, báo lời lỗ thì vẫn như vậy đánh bốn tụ bây giờ chẳng hạn như có một tụ vô mình bấm lên nè năm tụ thì mình phải chia đúng năm tụ năm tụ nha đánh mã lời lỗ nè bỏ bài xuống là kinh bài ra nè đó kinh ra là máy báo liền mấy dáng này nó báo cho mình biết là mình lời nè mình chia thử cho anh em coi nè có phải mình lời không chia 5 tụ nha này đánh đúng 5 tụ máy báo lời nha đây bốn nút nhưng mà mình chắc chắn với anh em vẫn lời bốn nút nè bốn nút nè chạy nè ăn nhà này ăn nhà này chạy nhà này đó rất là chuẩn chuẩn 100 phần trăm đây là cái mã chơi báo lời lỗ thì bốn cái cách chơi khác nhau tùy theo từng sòng mà anh em áp dụng anh em chơi thì giới thiệu tới anh em đây là cái máy Samsung rẻ tiền nhất trên thị trường Việt Nam trong tất cả các loại máy đánh bài thì anh em nào cần lấy cái máy này về sử dụng thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại này 0909 704 số 4 thì à, mình ở bến xe miền Đông Sài Gòn 201 Nguyễn Xí thì anh em ở gần anh em cứ chạy qua nhà mình coi hàng test hàng cảm thấy ok thì anh em lấy còn nếu như mà anh em không ưng ý cái máy nếu như mà anh em không chịu cảm thấy cái máy nó có vấn đề trục chặt gì anh em không thích anh em có thể về không lấy bất cứ một ngàn nào phí của anh em nha mình test là cho anh em trải nghiệm cho anh em thử hàng cảm thấy ok thật mua vừa bán chứ mình không phải test mà như kiểu ép anh em không lấy cũng tốn tiền lấy cũng tốn tiền nha còn ở xa thì cứ cho mình địa chỉ mình sẽ giao hàng ship hàng về tận nhà cho anh em còn ở gần thì cứ test thoải mái test chừng nào sáng thì về không mất một ngàn nào phí trừ khi anh em mua máy thì anh em mới phải trả tiền thôi đó là cái phần ở mua bán ở bên mình thì có gì không hiểu hoặc là thắc mắc cái gì thì anh em cứ alo mình sẽ tư vấn cho anh em hết mức có thể thì ờ, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha